Hello xin chào Mình được có mấy con chuột nè Mình bằng lông nó sẽ sạch sẽ Rồi nằm ở nhà buồn quá Xong rồi đó mình mới rủ con heo là hai đứa đi ờ, vòng vòng chơi chút xíu rồi về Hai đứa cũng tình tay vòng vòng Không biết đi đâu Cứ chạy vòng vòng chạy vòng vòng Chạy xuống tới dưới đây Dưới đây mọi người nhìn là cũng biết cái cầu gì thì đúng không Đúng không đó là cầu Mỹ Lại đúng rồi cầu Mỹ Lại thuộc cần dưới cần giọt đó là mọi người cũng đón được là mình đi đâu như vậy anh nói mình đi xuống uh, à, dòng láng rồi vòng qua bờ kè của Tân Thành chơi đoạn này đi xe cũng khá là vắng nhưng mà đừng có chủ quan mình phải chạy xe kỹ tí xíu muốn qua mặt này kia mình phải quan sát kỹ an toàn rồi hãy qua chậm chậm thôi mà thấy đoạn đường này người ta cũng chạy xe rất là mình đó mình phải chạy ngân hàng thẳng lưỡi đâu đó chứ không có lạng lách chứ không có đánh võng hoặc là ban hoặc là đi đánh len hoặc là đi ra đường ngoài <clears throat> lớn tiếng này kia không có ít thấy người ta đi xe bánh ta chạy rất là ngay hàng thẳng lối lắm cái đường này là cái đường đi ờ, bên dầm láng chạy ra bờ kè của tân thành mình cũng ờ, chạy dầm láng rồi Ờ, đoạn chợ đó bán đồ cũng khá là rẻ đó khung này cũng có khá là nhiều quán uh, nước ngoài biển thôi nhưng mà mình với hè quyết định là đi mang liều mang liều ra hai đứa ngồi để mình cũng điện ờ, liều lên khúc vui nữa với lại nó xa biển không có ờ, lại khó nhóm lửa mình đốt trại á mình khó nhóm lắm mà các bạn đi á là nói chung là xuống đây á đồ ăn cũng không có không không có rẻ mấy đâu nó cũng mắc á nhưng mà muốn ăn rẻ là các bạn đi qua chợ Nhật Bản đi giấc sáng á đặc sáng là đồ hải sản rất là tươi rất là nhiều luộc thêm mình bằng long nè xong rồi ướp nướng khá là ngon như là cái da nó cũng khá là ngon mọi người nên là ăn chuột bằng long thử coi da da rất là ngon <clears throat> heo heo nè nói chung nguyên liệu núp mình sẽ nướng chín xong rồi hai đứa cùng thưởng thức nó vàng thấy không nó nè thấy không vàng rất là ngon rất là thơm mà nướng bằng lông là thôi là hết bài vậy là cái khung cảnh à, biển à, nó mát như vậy khung cảnh gió biển nè ngồi đó mình thưởng thức chột món ăn ngon nè còn gì bằng nữa gió rất là mát còn gì tuyệt vời nữa nên mình cũng hay đi cắm trại như cái kiểu này à, ờ, chột nó sẽ vàng thấy không nó thấy không nó rất là ngon trình chảy nước miếng luôn nhưng mà trình dừa đâu ăn kèm đó là dưa, dưa leo như lại ờ, muối muối muối muối tây ninh cũng được hoặc là mấy các bạn làm muối tắc cũng được chia một chút dưa leo rau rong nữa này kia hết sảy hòa bảy luôn da yeah, da nó giòn nè vàng không có lẫn với lại cái thịt của cái của cái con gà hoặc con nào đâu rất là đặc trưng mọi người ở ờ, khu vực ở miền tây thì ai biết rồi thịt chuột rất là ngon mà mình ăn với lại, với lại cái khung cảnh như vậy nó rất là tuyệt vời gió mát chơi đã xong rồi về cuộc sống mình chỉ thế thôi mình đi đa số mình đi làm tối ngày mình phải thưởng thức một chút xíu nào đó chứ đừng có cấm đầu mà cứ làm hoài nói chung cuộc sống như vậy cũng quá là nhạt nhẽo lâu lâu mình cũng phải hưởng thụ tí xíu thôi mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình xin chào mình về long an thôi từ đó xuống đây cũng không có mấy đâu chạy một chút là tới thôi tầm một tiếng là tiếng mấy là đã tới rồi thôi mình cảm ơn các bạn xin chào